ngắm yêu em anh thắm đời mộng mì mười năm yêu em ta thấu tình cuồng si mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá trôi theo tình chưa yên vui bên sông đời cuồng nô, chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuôi nhưng em hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng giữa cằn cối chợt nghe tình sao xuyên ngỡ môi em thắm đời những mùa xuân dường như trong ta dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi xin em tình chưa yên vui bên sông đời của ông nổ chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuôi nhưng em tình vẫn hát từ bên trời ôi ta nhớ những đêm nằm mộng biển hồn ta bay trên đôi cánh gieo mừng giữa cằn cối chợt nghe tình sao xuyên ngỡ môi em thắm đời những mùa xuân dường như trong ta em có điều tuyệt vọng dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi xin em cùng ta hát để nhớ hoài mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi xin em cùng ta